Số dư khả dụng của tài khoản đó tự động hiển thị sau số tài khoản. Nhập thông tin giao dịch cần tạo và các trường tương ứng tại giao diện để tạo giao dịch. Thực hiện nhập thông tin theo mẫu. Trường hợp chọn loại giao dịch, giao dịch real time. Chương trình tự động hiển thị tỷ giá của Vietinbank tại thời điểm khởi tạo giao dịch. Trường hợp chọn loại giao dịch, giao dịch chờ. Nhập tỷ giá mục tiêu, hiệu lực của giao dịch chờ, chọn giờ hiệu lực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 Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch bán ngoại tệ khác, nhấn nút Tạo giao dịch mới. Bước phê duyệt Bước 1 Trên màn hình, danh sách giao dịch chờ phê duyệt. Để phê duyệt giao dịch theo lô, chọn các giao dịch cần phê duyệt. Nhấn nút Phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Để phê duyệt từng giao dịch riêng lẻ, nhấn chọn số giao dịch cần phê duyệt. Ra soát lại các thông tin về giao dịch chờ phê duyệt trên màn hình chi tiết giao dịch nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Bước 2. Trên màn hình xác thực, nhập mật khẩu KeyPass với tin Timbank OTP. Chọn hiện mật khẩu nếu quý khách muốn xem mật khẩu KeyPass với tin Timbank OTP đã nhập. Nhấn nút chấp nhận để chuyển sang màn hình tiếp theo. Nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình. Nhấn nút quay lại về danh sách giao dịch chờ phê duyệt.